Đi xe đạp là sự lựa chọn lý tưởng cho các kịch bản team building mà các thành viên tham gia cần di chuyển trong cự ly từ 10 đến 30 km mỗi ngày. Nguyên tắc thiết kế chương trình sử dụng xe đạp của Exotic Việt Nam trong hoạt động team building là Nguyên tắc thứ nhất là bảo đảm an toàn giao thông. Các cung đường được lựa chọn nên là tiểu lộ có ít các phương tiện giao thông lớn. Nếu có giao cắt với đường lớn, phải qua đường tại các ngã tư có đèn tín hiệu giao thông hay đẩy xe đạp đi trên vạch của người đi bộ hay ban tổ chức cắt cử người trực để giúp người tham gia qua đường cẩn thận hơn. Exotic Việt Nam hướng dẫn đội hình di chuyển khi đi xe đạp trên đường phải luôn tuân thủ các quy định an toàn như luôn đội nón bảo hiểm, không đi hàng hai, không tập trung quá đông ở ven đường, quan sát cẩn thận khi qua đường và cử escort đi theo để giám sát. Nguyên tắc thứ hai là lựa chọn cung đường có cảnh quan đẹp, đa dạng. Cảnh quan hai bên đường tạo nguồn hứng khởi cho người tham gia. Đó có thể là sự hùng vĩ của núi rừng, biển đảo với góc nhìn rộng từ trên cao hay sự lãng mạn của hồ nước, đồng ruộng ven đường. Đôi lúc địa hình cũng là những thử thách thiên nhiên đầy bất ngờ như con đường bùn sình trơn trượt, đường ngập nước, cồn cát nắng nóng, đường đèo dốc cao. Nguyên tắc thứ ba về giao tiếp cộng đồng yêu cầu người tham gia giao tiếp tốt với cộng đồng địa phương, nhất là tại các địa điểm rừng dọc đường. Họ không chỉ cho bạn những bức ảnh sinh hoạt nông thôn đẹp mà còn giúp bạn bóng mát nghỉ ngơi và tìm hiểu văn hóa địa phương. Nguyên tắc thứ tư là xe đạp có chất lượng tốt. Exotic Việt Nam chọn các thương hiệu xe đạp có chất lượng tốt như Giant, Cannondale, Trek, Tri-Ace, Chase, Galaxy với nhiều size phù hợp với chiều cao của người đạp xe khác nhau luôn có các kỹ thuật viên với đường dây nóng giải quyết các sự cố kỹ thuật trên đường. Đối với những nơi không có sóng điện thoại hay bộ đàm, các trạm kỹ thuật được bố trí dọc hành trình giúp giải quyết nhanh nhất các tình huống hỏng hóc xe đạp. Nguyên tắc thứ năm là lộ trình vừa sức. Exotic Việt Nam thảo luận với khách hàng để xây dựng một lộ trình vừa sức cho người tham gia, vẫn là 15 đến 20 km, thật nhẹ nhàng nếu đạp xe trên đường trải nhựa, nhưng thật sự là một thử thách khó vượt qua khi đẩy xe trên đường sình lầy, bánh xe luôn bám đầy bùn đất. Nguyên tắc thứ 6 là chọn những thử thách team building phù hợp. Các thử thách team building được xây dựng theo nhiều kịch bản khác nhau như The Amazing Race, Tour de France, với các thử thách theo tinh thần Eco Team Building trên các giá trị thiên nhiên và văn hóa của cộng đồng. Các trạm thử thách cũng là các điểm nghỉ ngắn và tiếp nước, Exotic Việt Nam luôn đề xuất refill nước từ bình lớn để hạn chế chất thải nhựa từ chai nước. Hãy cùng Exotic Việt Nam trải nghiệm những chuyến team building với xe đạp để cùng nhau có những ấn tượng tuyệt đẹp khó quên!